Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến hành trình tìm về giới Trường An thì sẽ là một thiếu sót nếu mà chúng ta bỏ qua việc khám phá hệ thống hang động nơi đây. À, Tam Cốc gồm có 3 hang động và điểm đặc biệt đó là có một dòng sông chảy xuyên qua cả ba hang động này. À, có một cái tên rất là thơ mộng mà chúng ta đang di chuyển trên nó đây ạ. À. Đó chính là sông Mora.

Thank you. Thank you.